tôm bánh xe bánh 3 ngàn hay bánh 5 ngàn ném bằng đêm này ai ra đường thì ngon bỏ đó giờ trong chờ trong chợ phải lụm tiền luôn nha trong chợ tới vô mau mau tới sáng chợ hàng sáng chạy xe ôm hay làm cái này cũng tiện lắm ra đây cũng tiện sửa xe không được là quay ngang chạy xe ôm một cỡ nào cỡ phải kiếm được trăm ngàn thuốc phút ăn sáng uống cà phê cái khổ ở đây phải làm ờ, đâu phải tăng cướp chợ gì đâu mà không cho chứ đâu ai vào mà tự nhiên ra thức đêm hôm là làm nó không biết làm gì hết sửa xe mà không muốn, ờ, muốn chẹp luôn ăn nghỉ quá trời luôn lắm cho sửa em bây mà đó chứ không có tiền tỷ em gửi ngân hàng em nằm nhà ngủ phà cây luôn khỏe không bởi vậy giờ cầm tiền ngàn lấy ra đây thôi giờ mình cũng vậy thôi mình thấy ngoài đường đâu mình đâu dám vô sửa đâu trừ khi mà biết á mới dám vô mà liều mạng luôn mới dám vô vô sợ chặt chém sao ai biết được ta chấp nhận luôn vô người không tiện không bữa xong cho đi bữa nào ghé có ghé trả ờ à, mà thấy có ghé đâu thấy đi luôn nhiều chứ khi vào thì ngủ nó câu, kệ đi con trời được gì cái việc giúp người này không trả người khác ta trả lại mình ta trả gấp đâu luôn không chừng